trang trại quân đoàn tình nguyện chi viện cho thành phố Hồ Chí Minh chống Covid-19. Trong nhiều ngày qua, thành phố đông dân nhất nước luôn đứng đầu bảng về ca nhiễm mới. Trong ngày mùng 3 tháng 7, Việt Nam ghi nhận thêm 922 ca mắc mới, con số cao kỷ lục. Đáng chú ý, số ca ở thành phố Hồ Chí Minh chiếm đến 714 ca, thành phố Hồ Chí Minh đã phải huy động sức người sức của địa phương tập trung cho việc phòng chống dịch bệnh. Sáng mùng 1 tháng 7, hơn 300 cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã vào thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng sẽ nhận được sự trào đón lại trở thành tâm điểm châm ngòi cho những tranh cãi gay gắt. Lễ ra quân dầm rộ và những khẩu hiệu nhạy cảm. Đoàn tình nguyện viên từ Hải Dương xuất hiện với những hình ảnh ấn tượng, những biểu tượng trái tim, những nắm tay dơ cao răm rắp. Trong chốc lát, hình ảnh đầy chất trình diễn như một đoàn quân trẻ tuổi bước vào một trận đánh này ngập tràn trên mạng xã hội và báo chí. Nhưng rất nhanh chóng, cuộc chuyển quân của hàng trăm người trẻ tuổi hăm hở lên đường tới nơi đang có cuộc chiến chống dịch như chống giặc trở thành tâm điểm của một cuộc tranh cãi gay gắt, nặng tính phân biệt vùng miền. Nhiều báo đăng tin hãng hàng không quốc gia Việt Nam Airlines bố trí riêng một chuyến bay để trở đoàn 300 sinh viên vào thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo những khẩu hiệu như mở ra đường Hồ Chí Minh trên không, để kịp thời để chi viện cho chiến trường miền Nam chống dịch. Một số người trong đoàn cứu viện còn cho đây là cuộc giải phóng miền Nam lần hai, vốn là một điều nhạy cảm thuộc về lịch sử. Những gì diễn ra khiến nhiều người đặt câu hỏi ai đã vận động, ra lệnh để đưa các bạn trẻ từ Hải Dương vào Sài Gòn trong lúc dịch bệnh rối ren, mà mục đích tuyên truyền lớn hơn cả thực chất. Trên Facebook cá nhân, nhạc sĩ Tuấn khanh chích bản tin báo tuổi trẻ ngày mùng 1 tháng 7 với tựa hơn 300 giảng viên, sinh viên y Hải Dương bay vào thành phố Hồ Chí Minh chống dịch theo đó nói, Việt Nam Airlines chiều 30 tháng 6 nhận được thông tin khẩn từ Bộ Y tế về việc đưa đoàn y tế từ Hải Dương vào thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, nhạc sĩ Tuấn Khanh đặt câu hỏi, Bộ Y tế dựa trên tình hình nào để đưa người khẩn vào Sài Gòn? Trên các trang Facebook, người ta nhìn thấy Sài Gòn còn rất nhiều nơi liên quan về đào tạo y tế, người tình nguyện vẫn mong được tham gia chống dịch nhưng không đến lượt mình. Nhìn câu chuyện tuyên truyền dầm rộ cho 300 sinh viên từ Hải Dương vào, ở khách sạn cao cấp và lại rộ lên những thông tin tiêu cực khác, ắt cũng khiến 1.000 sinh viên Đại học Y Dược Sài Gòn tình nguyện vẫn đang miệt mài làm công việc, không khỏi trạnh lòng cho những giọt mồ hôi, thậm chí tính mạng, rất thầm lặng của họ. Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, nơi cử đoàn đi thành phố Hồ Chí Minh, tiến sĩ, bác sĩ Đinh Thị Diệu Hằng và giám đốc Sở Y tế Hải Dương Phạm Mạnh Cường cũng xác nhận với tuổi trẻ online rằng đoàn đi theo sự phát động, phân công của Bộ Y tế, tranh cãi gay gắt. Từ một vài ý kiến thắc mắc, hoặc phê phán ban đầu. Tranh cãi đã dần nổ ra và dâng lên đỉnh điểm khi có thêm nhiều thông tin và tin đồn liên quan đến đoàn tình nguyện viên. Thông tin các sinh viên trong đoàn Hải Dương được bố trí ăn ở tại hàng loạt khách sạn tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao như Cantaneno, Kimdo, Oscar, Đệ Nhất và Thiên Hồng thuộc hệ thống Sài Gòn Thu cũng thổi bùng sự tranh cãi. Câu chuyện leo thang khi có một số người dân phản ánh việc chậm trễ trong chuyện lấy mẫu, có sự tham gia của các sinh viên đến từ Hải Dương và việc che vật tư khẩu trang N95 không an toàn. Nhà báo Hoàng Điệp viết trên Facebook cá nhân, chỗ này nói các cháu oan cũng không đúng, nói các cháu có lỗi cũng không chuẩn, chỉ là các cháu treo vật tư trong khi mọi nhân viên y tế khác đều dùng thì thực sự thiếu tế nhị và quá máy móc và quá thụ động. Đáng lẽ đến nơi rồi, việc sẵn rồi, các cháu có kinh nghiệm rồi thì làm luôn để bà con không phải chờ dòng giả nhiều tiếng đồng hồ tăng nguy cơ bệnh tật cho dân dẫn đến công việc thì không trôi, dần chờ cả ngày các cháu cũng trở nên bức xúc. Ngoài ra, không biết các cháu ứng xử tại chỗ thế nào để người dân và lực lượng y tế buồn. Ngược lại, nhà báo Thủy Vũ viết rằng vì các bạn sinh viên nghe theo chỉ huy, đi theo một nhóm bốn bạn nữ, thấy các bạn lúng túng. Không biết theo lệnh chỉ huy đi về hay ở lại, làm tiếp khi thấy người dân đã xếp hàng chờ sẵn rồi. Mà chỉ huy kêu không làm mà làm, chắc sẽ không có lần sau tham gia đội hình nữa, nhưng đâu ai hiểu. Họ chỉ biết mấy đứa sinh viên Hải Dương đòi hỏi chảnh trệ. Thấy bốn đứa lúng túng trị thương quá mà không biết nói sao. Thật ra lúc đó trị cũng đã nghĩ, trời ơi, làm gì mà chỉ huy đòi hỏi cao quá vậy? Ở Sài Gòn bảo hộ chỗ nào trả như chỗ này. Giờ đòi bảo hộ tốt hơn thì đào đâu ra. Nhưng chị biết các em đâu có quyền quyết định. Chỉ huy lệnh thì phải nghe. Có nhiều lý do nhỏ góp lại thành một cuộc tranh cãi lớn, nhưng nổi bật nhất vẫn là những ý kiến biểu đạt mang tính thời chiến như giải phóng miền Nam, mở đường Hồ Chí Minh vốn luôn rất nhạy cảm. Năm điều nhạy cảm người miền Bắc nên biết về miền Nam. Vì sao người miền Nam rất nhạy cảm với một số diễn ngôn và cách hành xử từ miền Bắc? Sự khác biệt vùng miền là chuyện hết sức bình thường, ở nước nào cũng có. Nhưng để cho những sự khác biệt đó trở thành lối ứng xử kỳ thị vùng miền thì là đại họa, bởi nó là ngọn nguồn của bạo lực hiểu về những điều khác biệt đó để tìm ra cách ứng xử phù hợp, do vậy trở nên đặc biệt quan trọng. Sự khác biệt và cả kỳ thị mang tên bất kỳ Nam Kỳ là một câu chuyện bắt buộc phải có lời giải trong một cộng đồng dân tộc. Trong bài này, tôi xin chia sẻ một số hiểu biết dời dạc của bản thân nhằm giúp những người miền Bắc như tôi hiểu hơn về vài điều nhạy cảm về chính trị của miền Nam. Không có gì là tuyệt đối, tôi không quy chụp mọi thứ cho một vùng miền nào, nhưng có những khác biệt đáng kể mang tính phổ biến. Tôi không có ý lên án những người miền Bắc thiếu tế nhị trong cách hành xử với người miền Nam, bởi chính tôi cũng chỉ học được những điều dưới đây khi ngấp nghé độ tuổi 30. Và tôi viết những điều này với ý thức rằng sự kỳ thị có thể đến từ cả hai phía. Không có tham vọng giải quyết hết được mọi vấn đề trong một bài viết, tôi mạng phép thảo luận chuyện này từ một góc còn ít được nói đến hiện nay. một Người miền Nam nhìn cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước khác người miền Bắc, người miền Bắc không có cách nào khác để nhìn nhận giai đoạn lịch sử 1954 đến 1975 ngoài cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Họ coi việc đất nước bị chia cắt là không thể chấp nhận, coi Mỹ và chính quyền Sài Gòn là kẻ thù và coi người dân miền Nam là những nạn nhân cần phải được giải phóng. Nhưng mọi chuyện rất khác khi nhìn từ lăng kính của người miền Nam. Họ coi một nửa đất nước miền Nam là một quốc gia hoàn chỉnh có tên Việt Nam, Cộng hòa từ 1955. Góc nhìn này trùng khớp với góc nhìn của công pháp quốc tế. Họ trân trọng lá cờ vàng ba sọc đỏ quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa. Trong khi đó, lá cờ này lại bị xa lánh, kỳ thị ở miền Bắc. Họ không sống với lý tưởng phải giải phóng miền Bắc. Toàn bộ giai đoạn 1954 đến 1975 là cuộc đấu tranh gìn giữ miền Nam trước các cuộc xâm lăng và khủng bố của miền Bắc. Nếu nghe lại các bài nhạc vàng ta dễ thấy họ gọi quân miền Bắc là giặc quân thù. Rất nhiều người miền Nam đã mất mạng ngay trên đất miền Nam dưới nòng súng của miền Bắc, đặc biệt là trong trận Mậu Thân năm 1968. Họ coi chính quyền Sài Gòn là chính quyền hợp pháp của họ. Họ kính trọng Tổng thống Ngô Đình Diệm của nền đệ nhất Cộng hòa, họ lập ra hiến pháp 1967 và bầu ra chính quyền Nguyễn Văn Thiệu của nền đệ nhị Cộng hòa. Và mặc dù có rất nhiều bất đồng với các quan chức, họ không coi chính quyền đó là kẻ thù. Họ coi Mỹ là đồng minh, là một đất nước tiến bộ. Thời Việt Nam Cộng Hòa, người miền Nam coi việc đi Mỹ du học là một thành tựu lớn trong đời. Họ nhìn lính Mỹ ở miền Nam như những người bảo vệ họ trước miền Bắc, mặc dù có thể họ không hài lòng với việc có quân đội ngoại quốc trên đất Việt Nam. Khác với niềm tin mãnh liệt của người miền Bắc thời kỳ đó, người miền Nam không có nhu cầu được giải phóng. Họ có một nền kinh tế, giáo dục, kỹ nghệ, nông nghiệp phát triển hơn hẳn miền Bắc. Và đặc biệt, họ có thứ tự do chính trị mà chính Hồ Chí Minh đã dành cả tuổi trẻ để tranh đấu, nhưng lại hoàn toàn vắng bóng ở miền Bắc. Ngày 30 tháng 4 1975 với phần lớn người miền Nam là ngày mất nước và là ngày bắt đầu một chuỗi bi kịch khổng lồ. 2. Người miền Nam bị truy bức về chính trị sau năm 1975, sau ngày mà người miền Bắc gọi là giải phóng miền Nam, người miền Nam bắt đầu bị truy bức về chính trị. Những ai từng đi lính hay làm việc cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa kể cả giáo viên đều bị đưa đi trại cải tạo. Gọi là trại cải tạo nhưng về bản chất không khác gì các trại tập trung của phát xít Đức ngày xưa. Có đến 21 trại cải tạo được lập ra sau chiến tranh, giam giữ khoảng 300.000 người, trực tiếp ảnh hưởng tới hàng triệu người khác. Người miền Nam bị bắt vào đây mà hoàn toàn không qua bất kỳ một phiên tòa xét xử nào. Họ phải lao động khổ sai. Rất nhiều người đã chết ở đây, suy kiệt sức khỏe và tinh thần ở đây. Họ bị giam giữ hàng năm, thậm chí hơn 10 năm trời mà không được, hoặc rất ít khi được gặp gia đình. Những ai sống sót trở về thì gia đình, hoặc là cũng đã ly tán, hoặc là khánh kiệt, bị chính quyền mới phân biệt đối xử, gặp khó dễ khi làm giấy tờ, còn cái không được đi học đại học, nhìn chung đã rơi xuống đáy xã hội. Người miền Bắc hay đùa cợt về việc đi cải tạo, biến nó thành một thành ngữ mà không cân nhắc kỹ đến bi kịch khủng khiếp này của hàng triệu người miền Nam. Với người miền Nam ngày nay, đi cải tạo vĩnh viễn là một cơn ác mộng, một nỗi đau không bao giờ dứt. 3. Người miền Nam bị bần cùng hóa sau năm 1975. Sau khi giải phóng, chính quyền mới áp đặt nền kinh tế kế hoạch hóa, tập thể hóa lên toàn miền Nam. Ngày nay, chúng ta biết rằng đó là một thảm họa kinh tế đã dẫn toàn bộ đất nước tới khủng hoảng trầm trọng và ngấp nghé bờ vực sụp đổ vào thập niên 1980. Cuộc khủng hoảng đó nghiêm trọng tới nỗi đảng Cộng sản phải thừa nhận sai lầm, từ bỏ giáo điều kinh tế Mark Lenin để đổi mới, chuyển sang kinh tế từ bản chủ nghĩa, mà ngày nay họ gọi là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cái nền kinh tế thị trường ngày nay, trên thực tế, đã từng là một hiện thực ở miền Nam trước năm 1975. Chuyện mở công ty làm ăn, phát hành cổ phiếu, giao thương với nước ngoài, tiếp nhận các nhà đầu tư nước ngoài là chuyện hết sức bình thường – với một nền kinh tế thị trường tự do như vậy, miền Nam đã có các đô thị thịnh vượng. Mặc dù mức sống ở nông thôn còn thấp, nhưng không đến mức đói khổ như miền Bắc, và cơ hội làm giàu luôn hiện hữu, khác với miền Bắc coi làm giàu là chuyện sai trái. Người miền Nam sau năm 1975 như bị đẩy xuống vực sâu bởi tài sản của họ bị tịch thu, doanh nghiệp phải đóng cửa, việc làm ăn buôn bán bị cấm đoán, hàng hóa tắc nghẽn vì ngăn sông cấm trợ, đường nhựa ở đô thị bị cày lên trồng khoai, rất nhiều người bị đưa đi các vùng kinh tế mới, vân vân. Cùng với nạn truy bức chính trị thì việc bị bần cùng hóa về kinh tế như vậy càng làm dày thêm tấn bi kịch của họ. 4. Người miền Nam phải liều mạng bỏ nước ra đi. Người miền Bắc hay đùa cực chuyện vượt biên nhưng không biết gì đáng kể về phong trào vượt biên ở miền Nam sau 1975 vì bị truy bức chính trị, bị bần cùng hóa về kinh tế và bị phân biệt đối xử nặng nề, rất nhiều người miền Nam đã đi đến một quyết định táo bạo, và với họ là quyết định duy nhất hợp lý, liều mạng vượt biên đi tìm một cuộc sống mới. Ước tính có hơn một triệu người đã vượt biển bằng thuyền với hy vọng được tàu nước ngoài cứu hoặc đến được với bờ biển của các nước, vùng lãnh thổ láng giềng như Philippines, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Hồng Kông. Họ trở thành một hiện tượng lịch sử, một thảm họa nhân đạo có tên thuyền nhân Việt Nam. Hàng trăm ngàn người trong số họ chết trên biển. Số còn lại đạt được mục đích và sau này đi định cư ở các nước như Mỹ, Canada, Úc và một số nước châu Âu. Một số ít khác đến Ấn Độ, Nhật, tùy thuộc vào việc họ được tàu nước nào cứu. Họ ngày nay trở thành phần lớn của cộng đồng người Việt hải ngoại. Một số khác thì vượt biên đường bộ sang Campuchia rồi tới Thái Lan. Số này không nhiều bằng thuyền nhân. Khi ra đi, họ mang tâm thế rằng nếu đi được sẽ liên lạc về gia đình, gửi tiền về nuôi gia đình, và nếu thuận lợi thì sẽ tìm cách đưa gia đình ra nước ngoài. Thực tế là sau khi đã định cư được ở các nước tự do, họ đã làm thủ tục bảo lãnh đưa gia đình sang. Tị nạn là một từ hay bị mang ra để chế giễu ở miền Bắc, nhưng họ không biết rằng với hàng triệu người miền Nam, đi tị nạn từng là lối thoát duy nhất cho cuộc sống của họ. 5. Bi kịch của người miền Nam chưa bao giờ được thừa nhận. Tất cả những bi kịch khổng lồ như vậy của người miền Nam chưa bao giờ được thừa nhận, chứ chưa nói gì đến một lời xin lỗi từ chính quyền, Họ không được thừa nhận là đã bị truy bức chính trị. Họ không được thừa nhận là đã bị cướp mất kế sinh nhai. Họ không được thừa nhận là đã bị phân biệt đối xử nặng nề. Họ không được thừa nhận là đã bị ép vào đường cùng phải liều mạng bỏ tổ quốc ra đi. Không những không được thừa nhận, không được xin lỗi. Năm nào người miền Nam cũng phải chịu đựng những lời ngợi ca chiến thắng 30 tháng 4. Nghĩa trang quân nhân Việt Nam Cộng Hòa không có mấy ai chăm sóc, bị hoang hóa đi theo thời gian. Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa bị chính quyền bỏ mặt, phải nương tựa vào nhau và vào sự hỗ trợ của cộng đồng. Trong khi đó, những người miền Nam xưa kia bỏ nước ra đi giờ đây đang gửi mỗi năm hàng chục tỷ đô la tiền mặt về nước trong tổng số kiều hối năm 2020 là 17,2 tỷ USD. Với chừng ấy vết thương mà lịch sử để lại, người miền Nam trở nên đặc biệt nhạy cảm với hàng loạt từ, diễn ngôn chính trị cũng như cách hành xử. Người miền Bắc nên biết rằng những vết thương này chưa bao giờ